vẽ đúng là bòm tha zalo tên này zalo này nhờ bạn ai ờ, bạn của mà làm thang sino càng con làm ờ, thang con lâu rồi còn là có một năm bốn năm mình thấy thế đó zalo đại đang làm thang vì tao cô nuôi vì tao cô mới là bạn ngon zalo tên là khơi hay là cha à tôi là bay tôi là vô vừa luôn bay luôn quân với nhá